ഓം മണിക്കച്ചമണിഞ്ഞുളാനി ഓം മണിക്കച്ചമഞ്ഞുളാനി ഓം മണിക്കസമഞ്ഞുളാനി ഓം മണിക്കസാനിയോല ഓം മാനിക്കോന ഓമനീ kaca amani kalasani amana kaca menyilakati kalasa menyini ona mani amani lakani tu amani lani kaci amani kalani na amani lani cầu cho thế giới được hòa bình cầu cho nhân loại được an yên cầu cho nhà nhà được hạnh phúc cầu cho người người được ấm no Bài thánh thơ hôm nay Bài thứ 13 Có tựa đề Ngày mai chiến sự Chiến sự ngày mai Thế giới bể bàng Bởi Trung Quốc làm tàn đánh phá khắp nơi ấn độ chơi vơi giữa vùng bệnh dịch vũ khí sinh học oanh tạc địa cầu việt nam cũng đang vùng vẫy trong dịch khó lòng thoát ra cũng vì điều tra chẳng ra con số bí ẩn trên trời bán cho nhân loại đó con số một lấy phật di đà đó con số hai kính tiên thượng đế đau lòng thể chế quay cuồng dập dệt có đâu nào biết dệt cho thực tận tấm linh muộn màn cho thời mạt pháp dệt không chỉ được ngược với ý thiên nếu biết thuận chiều dục sẽ tự hết đó là cái kết cho một dân tộc nước nào lãnh đạo lo lắng cho dân quán tham sạch lược thảo túng thị trường làm cho dân khổ nước đó sẽ bị chừng chỉ đòn roi bệnh dịch chiến tranh nạn đói sẽ hành để cho lãnh đạo đúng bước mà đi ngày xưa thánh chỉ đời đảo một đường thì nước hưng thịnh quán chức tham gian con đường bế tắc thánh thơ hôm nay chỉ nói tiếng về